Xin chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy bài Em không sai, chúng ta sai của Eric nhé. Let's go. Đối với đoạn đầu tiên mình sẽ đến nhịp như sau. 5 6 Bây giờ thì mình sẽ giải thích chi tiết từ động tác cho mọi người. Đầu tiên, tay phải mình chỉ vào đầu cho mình hai lần, sau đó vung ra. Đúng không? Khi làm như thế này thì mọi người dưới người lên trước như này này. Đó. Vung thì người xoay theo tay. Tiếp theo, mở bàn tay trái, chân phải phía trên, chạm chân vào mũi nha. Sau đó này, ngồi di chuyển gót ra vào như thế này thân hông hót về thì nhún lên đó được chưa tương tự thêm một cái lớp tay này cho mình vỗ một và đây tương tự kết hợp với chân vỗ như sau ra và ra tiếp theo chân vẫn ra như thế này vung cho mình tay tay phải của người tay đầu xuống chỉ dùng ngón tay thôi thử lại nhá cái đầu cả chân cả tay như sau <clears throat> mở và và ra ẻ ra ẻ đẩy về lên xuống tay và kết thúc tiếp theo đến đoạn thứ hai thì mình sẽ à, đến cho các bạn như sau này bảy tám một hai 3 4 5 6 7 8 và 1 2 3 4 5 6 7 8 và 1 Lại tương tự thôi, mình sẽ giải thích từng tác cho các bạn à, Đây, khi mọi người dừng động tác ở đây đúng không? Bây giờ mọi người bước chân sang trái sang Và nhún tay sẽ như thế này nhá mở và vòng xuống thử lại này một này hai này ba này bốn lần sang trái và nhún tiếp theo mình đưa chéo chân trái lên trước mình như thế này rồi giờ xoay từ phải qua trái và hai tay xoay đầu về đây sau đó trụ chân trái buông như phải lên vào người sẽ xoay thế sau thế này thử lại nhá xoay tay đúng không tung lên và nhá về như này thử lại này xoay xoay đầu êm vung đó hai tay lì lại này tiếp theo uốn hông nhấc uốn nhấc kết thúc tiếp theo mười chân phải quay vòng dừng đến là thứ ba nha nhịp năm sáu bảy và tám một hai ba bốn năm và sáu bảy bây giờ mọi người chú ý về tay của mình này mở nghe ra thở lên ngón trỏ thế này và gập vào mình trái tim tiếp theo mọi người hai tay lại và rơi xuống như thế tiếp theo sau khi tim tan vỡ rồi thì mọi người sẽ xuống đi mọi người có thể xoay một vòng bảy tám có thể xoay một vòng mọi người làm gì thích cho mình cho mình nhá sau đó bật nhảy chân phải dáng như này tiếp theo trụ bằng chân đưa đầu gối vào ra đưa vào khi một người đưa đầu gối vào thì nhún nhún này nhún này nhún thử lại nhá ra đưa vào và làm ba lần sau đó chỉ tay thay đổi thôi đưa ra kéo về trên mới là một các chức vọng kéo vào đúng không? tiếp theo là thải nhún trái và để thử lại cho mình nhá Đường mở ngang ngón trỏ thái tim bung ra freestyle hai tiếp theo kỳ và vào ba lần kéo và trái bây giờ thì đến là thứ tư năm sáu và bảy và tám và bốn hai ba bốn năm dừng bảy và tám một hai ba bốn năm sáu và bảy tám một hai ba bốn Okay. À, ờ, chi tiết động tác của đoạn cuối như sau sau khi mọi người hoàn thành xong thế này, về thẳng đúng mọi người về giá lên này tay phải để từ tay trái đưa lên lượng thể tiếp theo tiến chân phải trước tiến đứng lùi trái bước, sau đó này xoay cho mình cái thử tay phải lên thế này tương tự tay trái và sau đó đổi qua đây cửa nhá sẽ đứng thẳng hẹp đó xoay xoay và ngực đúng không mình người làm sẽ mình phải sửa cái này đúng không sau đó mọi người làm sóng mình hai lần tại chỗ tiếp theo dậm chân trái dậm phải phải hoặc ngược lại thì mọi người lúc này mọi người sẽ feel như thế nào đấy thì tùy chân mình làm đây không sóng sóng để chân phải trước đó à, mình tại chỗ được chưa chỉ khác này hai lần hai nhìn tay trên và hai nhìn tay chỉ điện mình và đúng nhạc là sẽ mỉm cười nữa là nhá quấn sáu và dập dập xuống má keo bạn nhảy chéo chân bên phải trên rồi người xoay trái này hai tay sẽ gần nhau như thế này đừng ở đây đó giống như một người phải bắt bao tải sẽ lộ người cái cái tay luôn đó vừa rồi thì mình đã hướng dẫn mọi người các động tác chi tiết của bài em không sao chúng ta sao của Eric rồi thì uh, mình rất mong là mọi người sẽ hoàn thành và uh, tập nhanh chóng được cái bài hát này để mọi người quay clip đang uh, hot trend <laughs> bye bye